Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin thú vị, bổ ích và đặc sắc nhất. Có những cặp vợ chồng sau khi cãi nhau, họ cảm thấy cần nhau và thương nhau hơn nhưng ngược lại, có những cặp đôi sau khi cãi nhau thì mâu thuẫn lại càng trở nên trầm trọng, không thể dung hòa. Đã là vợ chồng thì hiếm có cặp đôi nào tránh được mâu thuẫn cãi vã. Thực tế cho thấy, có những cặp vợ chồng sau khi cãi vã, họ cảm thấy cần nhau và thương nhau hơn. Nhưng ngược lại, có những cặp đôi sau khi cãi vã thì mâu thuẫn lại càng trở nên trầm trọng, không thể dung hòa. Vợ chồng cãi nhau vì thế cũng có thể làm tan vỡ hôn nhân, đẩy hai người đi về hai ngả. Vậy làm thế nào để tránh được nguy cơ tan vỡ khi hai vợ chồng cãi nhau? Để tránh việc cãi vã quá đà khiến cho mâu thuẫn ngày càng trở nên trầm trọng. Các chuyên gia tâm lý cho rằng các bà vợ cần phải lưu ý cách ứng xử cần tránh và nên làm sau đây. 4 điều các bà vợ cần tránh. 1. Không đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc vợ chồng cãi nhau, đương nhiên cả hai đều đang giữ cái đầu nóng và khó lòng giữ được bình tĩnh. Thế nên, chuyện cả giận mất khôn, xưng hô mày tao hay dùng từ ngữ thiếu lịch sự là khó tránh khỏi. Nhưng sự thực, đây lại là một điều tối kỵ khi cãi nhau. Bởi lẽ mỗi một lời lẽ tục tĩu được thốt ra lại làm đối phương thêm tổn thương và nó giống như việc đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận dữ trong họ bùng lên. Lúc này, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa và hậu quả có thể khó lường. Hai, Không thách thức đàn ông Đàn ông so với phụ nữ lại càng nóng nảy và khó kiềm chế bản thân, nhất là khi bị thách thức. Họ rất hay thể hiện bản thân bằng cách cố làm cho bằng được. Chính vì thế, phụ nữ mà lên tiếng thách chồng mình kiểu Tôi thách anh đánh tôi đấy, đánh đi, đánh đi hay tôi thách anh dám đi khỏi đây đấy. Để rồi chính bản thân mình lại chịu hậu quả đau thương hơn. Hãy nhớ, một người cứng thì người còn lại phải cố gắng mềm. Cả hai cùng nóng này chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng thôi. ba Ngủ riêng rất nhiều phụ nữ sau khi cãi vã với chồng xong, giận dỗi ôm chăn gối ra ngoài ngủ riêng. Nhưng điều này càng khiến cho chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng kéo dài và căng thẳng hơn. Không gian riêng tư trong phòng ngủ chính là địa điểm thích hợp nhất kéo gần khoảng cách giữa hai vợ chồng. Từ đó giúp xóa bỏ những giận hờn, mâu thuẫn. Lúc này, cả hai cũng dễ dàng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau hơn thay vì cãi vã. Người ta vẫn nói vợ chồng giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Vậy thì cớ gì lại đòi ra ngủ riêng để kéo dài chiến tranh lạnh đúng không? 4. Nhai đi nhai lại chuyện cũ Đây là một sai lầm cơ bản mà hầu hết phụ nữ đều mắc phải. Khi cãi nhau về vấn đề A sẽ tiện thể liên hệ chút vấn đề B, rồi tức giận kể thêm cả vấn đề C, D, E để làm dày thêm tội lỗi của đối phương – cứ thế, mâu thuẫn hiện tại chưa được giải quyết thì cuộc cãi vã lại kéo dài thêm vì những chuyện đã cũ. Hơn nữa, đàn ông vốn rất sòng phẳng, những gì đã qua dù cho ai đúng, ai sai thì họ cũng không muốn bị lôi ra lần nữa để chỉ chiết. Điều này khiến họ cảm thấy rất ức chế. Phụ nữ nếu như đã tha thứ thì còn cần phải học cách quên đi, đừng nhai đi nhai lại mãi một chuyện đã cũ. Như thế mới khiến cho những lần cãi vã cũng nhanh chóng kết thúc, hôn nhân trở nên nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên, đã là vợ chồng, sao tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa. Thế nhưng cách giải quyết của mỗi người lại khác nhau, khiến cho kết quả cũng khác nhau. Phụ nữ khôn ngoan thì trong tình huống nào cũng giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng. Như thế đàn ông sao thoát khỏi si mê mệt một đời. 4 điều nên làm một Giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng Nên khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng để phân trần Nếu có một phần sai thì cũng nên nhận lỗi rồi từ đó nhắc cái sai của chồng Khi thấy phụ nữ xuống nước trước, đàn ông chắc hẳn sẽ phải yếu mềm tuyệt đối không được gắng ai thua hay to tiếng vì sẽ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi. hai Chủ động nhận lỗi nếu nhận thức được mấu chốt nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã là do mình thì nên nhận lỗi một cách chân thành, chủ động nhận lỗi để tạo được lòng tin cho người bạn đời. Lời xin lỗi không hẳn là do bản thân sai mà vì xem trọng và muốn gìn giữ mối quan hệ vợ chồng. Trong trường hợp không có lỗi nhưng sự việc quá nghiêm trọng hoặc chỉ là giận vu vơ vì những điều vụn vặt không đáng có thì có thể chủ động nhận lỗi. Đợi đến khi vợ chồng vui vẻ trở lại thì giải thích để người bạn đời hiểu rõ vấn đề cũng là một cách hay để vợ chồng luôn được hòa thuận. 3. Nhờ gia đình trợ giúp Thật khó tiếp cận để hòa giải với chồng sau khi cãi nhau. Trong tình huống này, có thể nhờ đến những người thân trong gia đình hoặc bố mẹ, anh chị em bên chồng để nói chuyện với chồng. Lúc này, lời nói của họ sẽ rất có trọng lượng hoặc cũng có thể nhờ con cái đã đủ trưởng thành góp ý. Chồng sẽ cảm thấy mình nên biết cách sửa sai để làm gương cho con cái noi theo. Đừng ngần ngại chia sẻ chuyện gia đình với những người thân quen để có được phương án giải quyết tối ưu nhất. 4. Gần gũi nhiều hơn để gạt bỏ mâu thuẫn để hóa giải việc cãi nhau với chồng. Dùng chuyện ấy là cách hiệu quả